Chào tất cả anh em Hôm nay tôi xin ờ, gửi đến anh em một cái cách lắc tài xỉu Dựa trên một cái bộ hột hoàn toàn không ta 100% Đây nó là một cái ờ, bí quyết hay còn gọi là một cái mẹo Chơi tài xỉu Lắc tài xỉu bịp Áp dụng với tất cả những anh em nào đang đi lắc cái tại sòng sới trường gà Với cái bộ hột này chúng ta có thể lắc giữ hột đi theo ý của mình Ví dụ như là muốn giữ tài giữ xỉu rất là hiệu quả khi sử dụng cái bộ hột này thì tỷ lệ của nó tôi không dám khẳng định là 100% nhưng mà nó đạt từ 80 cho đến 85% trở lên và đây được gọi là bộ hột tài xỉu nhẹ hoàn toàn không ta 100% đây nó là một cái cách chơi tài xỉu mẹo lắc tài xỉu mới nhất hiệu quả nhất 2021 hiện nay thì bây giờ tất cả những cái sòng sới khi vào chơi người ta đều kiểm hột thứ nhất là dọi đèn thứ hai nữa là thử cục hít và một số nơi người ta cũng thử bằng nước muối thậm chí tay con người ta có thua người ta vẫn có quyền trẻ hột ra về cái bộ hột này đã được chúng tôi bo cạnh góc rất là đẹp anh em nhìn hột nhé rất là sáng cạnh góc bo rất là kỹ rất là đẹp hột bóng anh em nào cần tìm hiểu thì à, có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại đây 0844 555 559 hoặc là anh em kết bạn Zalo với tôi qua số điện thoại này tôi sẽ hướng dẫn anh em cách lắc còn một điều nữa là với bộ hột này tôi sẽ bao cho anh em thử hàng trước khi thanh toán đối với những anh em anh em nào ở xa tôi sẽ gửi hàng về tận nhà và cho anh em kiểm hột trước khi thanh toán với lại bên ờ, giao hàng bây giờ tôi sẽ ờ, dọi qua đèn và thử qua cục hít cho anh em xem anh em nhìn hột này, rất là đẹp rất là trong nhé bây giờ tôi sẽ thử qua cục hít khi lắc bình thường thì tỷ lệ đi nó rất là đều chén tài chén xỉu còn nếu như là muốn lắc giữ hột giữ tài hoặc là giữ xỉu đều có thể lắc được đây hột thì hoàn toàn không tan nắp chén dĩa cũng thế như thế này đảm bảo cho chúng ta đi à, lắc tài xỉu tại tất cả những cái sòng sới những trường gà hoàn toàn yên tâm không sợ tăng tích gì cả bây giờ tôi sẽ lắc giữ hột cho anh em xem khi lắc không cần phải lắc mạnh tay chúng ta lắc rất là nhẹ thôi khi lắc nhẹ này mục đích là để giữ hột là một phần thứ hai nữa là để chống máy phân âm bởi vì khi chúng ta lắc mạnh tay như thế này thì âm lượng của hột nó rơi xuống thì tay con người ta nghe người ta sẽ biết được là chúng à, còn người ta sẽ nghe cái âm lượng của hột rơi xuống người ta có thể biết đâu là mặt nhất nhị đâu là mặt ngũ lục nhưng với bộ hột này chúng ta không cần phải lắc mạnh tay lắc rất là nhẹ vừa có thể giữ hột được mà vẫn có thể lắc cho hột đi được bây giờ tôi đang muốn giữ đó khi lắc nhẹ này tôi vẫn giữ được hột này. như trường hợp này ở chén phản này nhưng mà nó chỉ phản một chén thôi bây giờ tôi đang giữ tài đó, tiếp tục tôi vẫn giữ tài nhé Đó, anh em thấy này Đó, đây là trường hợp chứng phản nữa nhiều anh em nghĩ là mình lắc nhẹ như thế thì tay con người ta sẽ đặt chén nằm là đặt uh, về đâu người ta đặt đó ví dụ là thấy lắc nhẹ thì người ta thấy về xỉu người ta sẽ đặt xỉu về tài người ta sẽ đặt tài bây giờ tôi sẽ lắc cho chén qua lại cùng một cách lắc cùng một tư thế lắc đó, hột vẫn đi bình thường luôn chén tài chén xỉu ba ba năm tôi lại đưa xuống xỉu đó tôi đưa qua tài ba năm sáu số xỉu rồi, đưa qua tài đó. như trường hợp này chén phản này nó phản số 10 chén sau tôi khẳng định với anh em chắc chắn là nó sẽ qua tài 2, 3, 4 Xỉu số 9 Bây giờ tôi sẽ giữ hột Tiếp tục vẫn là xỉu Bây giờ qua tài Tôi sẽ giữ tài nữa Anh em thấy nào Không có sự thay đổi về cái ờ, tay của tôi nhé Tôi muốn lắc cho chén qua lại cũng được Mà lắc giữ tài giữ xỉu vẫn được Đơn giản thôi